chào tất cả các anh em nhé tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu cho tất cả các anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không hôm nay anh lắc tài xỉu theo ý muốn bằng cái hột tài xỉu hay không hay không giúp cho anh em đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp hiệu quả đến 80 ờ, anh em nhé đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn là không tang cái bộ đồ chơi này bên tôi dành riêng cho tất cả các anh em đi lắc tay cái anh em nhé vâng và đây cũng là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi thì những anh em nào mà đang thua tha đang muốn vào bờ thì anh em cứ liên hệ cho bên tôi nhé tôi sẽ hỗ trợ cho anh em và tư vấn cho anh em về những cái bộ đồ chơi nó phù hợp với các sân chơi của anh em nhé vâng thì bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em về cái độ phân tích của nó anh em nhé tôi bao cho anh em là thua trẻ hột luôn và chỉ cần anh em dùng cái cách nát hột tài xỉu của bên tôi là anh em đã anh em đã lắp được cái hộp tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em nhé anh em muốn lắc tài ra tài muốn lắc xỉu ra xỉu tôi không dám khẳng định cho anh em là 100% nhưng mà chắc chắn nó sẽ mang lại cho anh em cho anh em là 80% nhá đảm bảo luôn cho anh em và đây tôi sẽ ngâm nước muối cho anh em này ok chưa ba hột đều nổi cho anh em nhé ok anh em nhé đây anh em thấy không thì bình thường là tôi đi ờ, anh em phải ờ, rửa lại bằng nước sạch anh em nhé do hôm nay là thời gian của tôi có hạn nên là tôi ờ, làm nhanh cho anh em đó thì tôi cũng muốn cho anh em chia sẻ cho anh em về những cái cách chơi cách lắc tài xỉu cho này dành cho các anh em đi chơi tài xỉu và đi lắc đi đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp ok cho anh em nước mới hoàn toàn nổi anh em nhé đó thì đây tiếp theo tôi sẽ thử luôn cho anh em về cái dọn đèn pin tôi bao cho anh em là trong luôn anh em nhé cả hộp lẫn cả chén đó như đây lắp luôn này lắp này ok chưa đĩa này Đây. tay tôi hơi đau hôm nay đó rất trong luôn nhá đây, tôi sợ ở trong thôi ok chưa đó một đây rất trong luôn anh em nhé đây tôi sẽ dọn đèn bia thử lân lên cho anh em cái lâm châm ok chưa rất ok rồi nhé này lắp lắp cho anh em này không hề hít đó vâng thì ờ, đây Vâng, thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em cái độ tan tích rồi anh em nhé Và để cho anh em đi uh, chơi tài xỉu, đi đánh tài xỉu bịp, đi lắc tài xỉu luôn thắng Thì uh, bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách sử dụng và cái cách tài xỉu, cách lắc tài xỉu bịp này Mang lại cho anh em cái độ hiệu quả như thế nào anh em nhé Vâng thì anh em nào mà đã sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không và bộ đồ chơi tài xỉu khác bên tôi thì anh em cũng biết được là cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ thì đây là cái cách chơi tài xỉu bằng cái mẹo lắc hột tài xỉu hay không hay không mẹo lắc hột tài xỉu theo ý muốn của anh em lắc giữ tài giữ xỉu và cái ờ, cách lắc hột tài xỉu cách lắc thế hột tài xỉu anh em nhé tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi sẽ chỉ cần anh em đi ờ, đến các sân chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu bịp anh em sử dụng cái bộ đồ chơi một tài xỉu hay không hay không này thì anh em đã nắm chắc chắn phần thắng trong tay rồi anh em nhé thì 50 phần trăm là bằng cái kỹ năng của anh em và 50 phần trăm là bằng cái hột quả à, hột tài xỉu hay không hay không này anh em nhé bên tôi đã làm theo tỷ lệ cho anh em để anh em đi lắc tay cái anh em đi à, chơi tài xỉu ở tất cả các sân chơi luôn nhé sân chơi đấu trường to hay là đấu trường lớn hay là anh em lắc ở sân chơi nhỏ cũng được đó đây 146 tôi sẽ lắc cho anh em về cái độ đi đều của hột anh em nhé thì hôm nay tôi lắc tay bên phải cho anh em bình thường tôi lắc tay trái xỉu này anh em này Đó, thấy không? Và chỉ đứng một chén cho anh em thôi nhá. bốn sáu vâng thì chén này bị phản anh em nhé phản thì tôi sẽ lắc giữ tài luôn cho anh em này đây là cái mẹo lắc giữ tài giữ xỉu cho anh em đi đánh tài xỉu luôn thắng nhá này một chén tài ạ hai chén này anh em thấy không rất chuẩn xác anh em nhé thì bây giờ bị phản xuống xỉu tôi lắc giữ xỉu cho anh em này một hai ba bốn bão luôn anh em nhé năm bảy anh em này vẫn vâng, vẫn vẫn là xỉu anh em nhé này lắc tài này thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em về cái hột đi, đi những cái thế hột khó cho anh em nhé tôi muốn là lắc nhanh cho anh em này 553 này anh em có nhiều anh em là bảo là cái chén này bị biệt tài này tôi lắc cho anh em hết biệt tài luôn nhá một chén này anh em đánh biệt tài mình phải bây giờ phải giữ xỉu đúng không anh em 125 này tôi lát cho anh em thế ờ, thế 641 này nhiều như có rất nhiều, nhiều thế hột nhưng mà anh em ờ, phải ờ, anh em muốn học cái cách lắc thế hột này thì anh em cứ phải mua cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không thì tôi mới chỉ được cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu này được anh em nhé đó xỉu anh em nhé À vâng thì đây là cái cách nắp hộp tài xỉu theo ý muốn của anh em nhé mẹo nắp tài xỉu cho anh em đi ờ, đi ờ, chơi bịp tài xỉu anh em nhé thì anh em làm mà thấy cái bộ đồ chơi này nó phù hợp với anh em hoặc là phù hợp với các sân chơi tài xỉu nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu ok hơn và anh em nào muốn sử dụng cái bộ sở hữu cái bộ đồ chơi hộp tài xỉu hay không hay không của bên tôi thì anh em cứ ờ, liên hệ cho tôi vào số điện thoại 0972414444 hoặc là 0945 244 662 hay là hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé và thời gian có hạn thì bây giờ cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi tôi uh, chào tất cả anh em hẹn gặp lại các anh em trong các clip sau anh em làm thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không nhá chào tất cả anh em